Trong bài 18, chúng ta sẽ học về những từ vựng sau. Go for a picnic. Go for a walk. Go fishing. Go skating. Go camping. Free. Phone number. Trong bài 18, chúng ta sẽ học về những từ vựng sau. What's your phone number? 8097 856 123 Would you like to go for a picnic? I'd love to. Sorry, I can't. Bây giờ, cô mời các con bước vào phần từ vựng Hãy tìm hiểu xem ngày hôm nay chúng ta học về những từ vựng nào nhé.